Trung cư NO08 Building, Giang Biên, Long Biên, Hà Nội. Tọa lạc tại mặt đường rộng 48m Mai Chí Thọ, thuộc Giang Biên, quận Long Biên, thành phố Hà Nội. Nằm kế quần thể khu đô thị Việt Hưng và biệt thự liên kề Vinhomes Riverside cao cấp. Từ đây, cư dân có thể dễ dàng di chuyển tới các địa điểm thiết yếu phục vụ cho nhu cầu sống hàng ngày như trường mầm non, trường cấp 1, 23 phường Phúc Lợi, công viên Giang Biên, chợ Việt Hưng, siêu thị Vincom Long Biên, Bixi, Aeon Mall. Chủ đầu tư Handico 5 cũng thiết kế sảnh thương mại, khu vui chơi cho trẻ em, các cửa hàng tiện lợi và những mảng không gian xanh trong lành. Mật độ xây dựng của N08 cực thoáng, bao gồm hai tòa CT1, CT2 với tổng số 220 căn trên toàn diện tích đất 9.682 m2. Trung cư NO08 Building có thiết kế 2 phòng ngủ, 2 nhà vệ sinh cùng ban công rộng với diện tích thông thủy 65 m2 và 72 m2. Từng căn hộ đều đảm bảo ánh sáng tự nhiên và gió mát. Sử dụng nội thất ngoại nhập chất lượng cao theo phong cách hiện đại, tinh tế. Khách hàng được bàn giao căn hộ với sàn gỗ cao cấp, chống ẩm mốc chống xước, trần thạch cao, ba điều hòa Manti Mitsubishi Inverter chung một cục nóng tiết kiệm điện. Hai bình nóng lạnh, đầy đủ các thiết bị vệ sinh, bếp từ, hút mùi và tủ bếp tiện nghi. Với hệ thống an ninh 3 lớp, kể cả thang máy cũng dùng thẻ từ thông minh, khách hàng khi mua căn hộ tại NO08 Building có thể hoàn toàn yên tâm về an ninh nội khu cũng như nỗi lo có người lạ ra vào tòa nhà. Hiện tại, hai tòa CT1 và CT2 của dự án đã sơn xong mặt ngoài và hoàn thiện nội thất. Trung cư NO08 Building Vị trí hoàn hảo, kiến tạo tương lai